à, xin giới thiệu với các bạn là một cái bộ cầu trục sau phanh dầu à, dành cho bánh béo bộ này là có một mét hai nhé cái khổ này là khổ một mét hai đo phủ bì này cái này làm xe bốn bánh rất là đẹp cầu hai số phanh thắng dầu đấy à, vành này là vành à, 10 205 trên à, đây 205 trên 50 trừ 10 đấy vành à, trắng sứ của xe gôn đấy bánh này là chịu tải rất là tốt đường kính là 43 cm đấy đây là cái mẫu bánh của nó này đường kính 43 bản rộng 20 cm tổng à, chiều dài là 1m2 à, bộ này thì à, có hai số cầu này là cầu có hai tầng số nhanh chậm các bạn nhé đây cái vị trí ờ, chỉnh số nhanh chậm là ở đây đây là bộ dây cần của nó này Đấy. À, bộ này thì đang lắp ờ, công suất động cơ là 850W bên em thì có các loại từ 500 850 1000 1002 và 1500W điện áp thì à, từ 48 60 và 72V Nói chung anh em làm xe 3 4 bánh thì lên lấy từ 1000 trở lên xe nhỏ nhẹ thì làm động cơ 850 để tiết kiệm điện thì làm 850 còn không thì nên sử dụng 1.000 hoặc 1.000 rưỡi cho nó khỏe vừa khỏe vừa nhanh à, cái dòng bánh à, vành trừ 10 này thì à, nó phải sử dụng cái cầu thắng đĩa mà à, tim nó xa các bạn nhé nếu nó gần thế là nó sẽ chạm cái củ dầu này vào cái à, vành này đấy cho nên là các bạn lưu ý là phải dùng cái loại ừ, cầu canh đĩa đặc biệt thì mới dùng được cái cái cái bánh à, béo này thì đây là chọn bộ một cái phần ở đằng sau nếu như các bạn làm xe bốn bánh ấy, thì có thể phải mua thêm à, giảm sóc cầu trước và hệ thống lái bánh trước nữa thì mới sử dụng được đây là nguyên cái dàn sau như thế này có thể sử dụng để làm xe ba bánh hay bốn bánh à, cảm ơn các bạn đã theo dõi video À, mọi à, yêu cầu à, kỹ thuật hoặc là báo giá thì xin liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955 hoặc là nhắn tin Zalo nếu như gọi điện mà bên em chưa thể nghe được máy ngay. Đấy. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn xem video thì nhớ nhấn cho mình để đăng ký kênh, nhấn like và bật chuông thông báo thì à, khi có video mới đăng lên về sản phẩm mới thì à, có thể sẽ nhận được thông báo ngay